Chào các bạn, chúng ta đang chuẩn bị xem một trận đấu mà sẽ chiếm rất nhiều sự quan tâm từ phía các cổ động viên bóng đá khắp mọi nơi và chắc chắn là có cả của chúng tôi nữa. Vâng, sẽ thật khó để có thể dự đoán tỷ số của trận đấu. Có quá nhiều kịch bản có thể diễn ra nhưng trong bóng đá không thể đoán trước được điều gì. Và sau đây sẽ là quốc ca của Croatia. Và sau đây sẽ là quốc ca của đội tiếp theo. hiệp một đã được bắt đầu Vida Kovacic Salico Ramaric hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng vấn đề còn lại là hàng phòng ngự có giữ được sự lạnh lùng hay không Kai Walker sẽ có một tình huống phát bóng lên bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý Mason Mount đánh đâu rất nguy hiểm Những nguy hiểm đã qua đi không có bàn thắng và thật là khó tin rồi khó khăn đã qua rồi lúc sau Thực sự là một cú đá thử những trí tưởng tượng của chúng ta bởi cú ra chân này. Pressing rất hiệu, phạm lỗi. pha vào bóng rất nguy hiểm Mason Mount Harry Kane và bộc lốp trên đầu rất chắc chắn đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương Kyle Walker rất đơn giản đường truyền hợp lý phạm lỗi và đã rút ra một thẻ vàng Perisic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 Hiệp 1 đã diễn ra rất sôi nổi với nhiều tình huống nguy hiểm được cả hai bên tạo ra nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi và kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất tỷ số vẫn đang là không đều. Đọc tình huống quá hay. Mason Mount phối hợp khá đơn giản. Dứt điểm. Phản xạ không thể tin nổi của thủ môn.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 Kovacic rất tốt đó là đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ tốc độ rất tốt đường truyền về cho thủ môn Kyle Walker Lúc sau Raheem Sterling Dứt điểm Rất nguy hiểm Mọi thứ đã qua đi Bất toàn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 rất hay Raheem Sterling Theo quan sát của chúng tôi thì có lẽ một số cầu thủ trên sân đang có dấu hiệu xuống sức. Huấn luyện viên nên đưa ra và tiếng còi Marco vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu của đại truyền Việt Nam cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn và xin quý vị các bạn hãy tiếp tục nán lại trước màn hình để theo dõi phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.